cho chị dở cái này ôi giời ôi giời ơi nay lấy số tiền đấy là được nhìn chán đời quá lại toàn tiền lẻ của kia chị lại không muốn chơi rồi tiền nhiều thế này gì thế hôm nay vâng. có tiền chơi không đây mày Hôm nay lại lèo tèo nhưng hôm trước chị không chơi đâu nó không nó vay mượn nhau rồi chơi lớn lớn tí đi đỡ tốn thời gian gì thế chơi chỉ muốn chơi cái gì liêng vẫn như mọi hôm nhưng Liêm mà tiền nhiều một tí rồi ôi, được rồi đấy anh kia, anh cho với chú vay mỗi thằng 10 củ với anh chị được chưa đấy thì được. đấy nhìn đấy sắp tiền được đấy thoải mái ở đấy cả mẹ 500 đi nhé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đây. sáu kia 6 đây. 1 đôi, 2, đây là mất từng 3 4 5 6 7 Chị thấy nó còn có hôm nay á 5 lít là thấp nhất nhá. 10 ừ. Tôi cho ông vay hẳn 15 triệu luôn đi. 1 12 13 14 15 Đấy, cho ông này vay thêm 5 triệu nữa. Chị thích thì chơi luôn. 1 2 Thôi, 3 chị không 4, có nhu cầu phải vay sáu năm đây ông đưa em tôi ít thôi nhá đây được chưa có cần nữa không đây đây đóng cửa ít nhất 5 triệu đây mình tính mình tính mình tính rồi tôi đây chụp đi tiếp chị vào một bài mới đi đánh bài cũ làm gì nữa ờ bài sang chảnh thì đánh bài mới đi chị nha vứt đồ bài gì đây chị đi làm việc đi bài chị kiểm tra thoải mái đấy kiểm tra đi chưa gà kìa từ từ bỏ phong keo teo rồi đúng không chị kiểm tra lại đi ừ ừ bỏ rồi rồi ok là em chia đi đây gái đã thế thì tiếp chị bộ bài học hoành tráng luôn đây tôi gần đấy đây đấy, khoảng 500 hai chia ra khoảng 500 hay là chia để tôi chia một cái ừ. cắt đi ừ. Rồi. thẩm chưa chị ai chơi một hai trăm tốn thời gian bao nhiêu dạ, à, ông chưa gà 5, sao á gà 500 gà đây à cái đấy tôi cân một triệu ôi vừa vào nó lại mọt rồi mọt thì bỏ đi mọt thì đi đâu đấy, một triệu cân một triệu cân á ừ. và nó như này đấy á ừ. một củ cân như này như nào thì cứ đánh không đánh thì bỏ người khác đánh như, hai, trình bày nhiều nhỉ ba đánh ba củ Ui sợ nhỉ Chị thích đánh thì đánh lên cho đàng hoàng luôn làm sao phải vướng ngay rồi sáu nước bài làm sao được ba củi ăn đi mắt à tám sáu cái này mấy ai bảy lông không hả chị... anh kia bỏ, anh kia kia một triệu là cân đúng không hai triệu là cân bỏ bỏ bỏ một tỷ này chơi vời lên xỉn thôi bán sao cần gắng làm gì có cái người 8 điểm cần gắng đấy 8 điểm dây chín nhưng mà chín đồng hoa có được tiền không Ôi. ba cây mới được chín liêng ngay chơi à. thôi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh sáu nhanh sáu nhanh sáu nhanh sáu nhanh sáu nhanh sáu đi ra đi nhanh sáu đi tao ơi con nhà kia kìa nhanh sáu ra đi kia luôn đi cắt cái là 500 1 triệu đấy nhỉ 1 triệu à nó được cân 1 triệu mình cân 1 triệu đấy đúng rồi ôi ui lên thế này rồi bỏ Nào vào úp sắt cái Bỏ rồi Ý thế nhở Một, hai, thêm hai củ này Hai củ, hai củ Thêm một triệu đấy, thêm một triệu, một triệu cân, thêm một triệu Hai triệu Ờ, thêm một Theo triệu không? Rồi. Ừ. Bỏ. bỏ hay là không? Hai củ ờ, Từ ông ơi, hai củ là cân gì? Ừ ừ bỏ một củ Chưa cân, cân đâu, thêm đi củ thôi Một triệu là cân này, ừ. từ đó một hai ba bốn năm lấy cái người nhiều tiền bao nhiêu đấy 5 triệu cân xem đấy xem đi chung tiền để ai đánh người xem thì tôi ông vay tiền của tôi chung tiền với người ta một hai ba bốn thêm năm củ nữa năm củ nữa gì thêm năm củ nữa được một còn hai, hai nhà ba hai nhà bốn năm năm củ này chưa còn có thêm mà cái mấy thôi cân cho nó an toàn cần đi cân đấy rồi chín đỏ rực chín đỏ này chín mười rô này bố này đây gớm thật đẹp lắm Quá may không chung may một cái tưởng riêng bên rồi thôi chưa chưa đi chưa đi nhanh chóng nhanh chóng đánh thì đánh luôn làm sao phải vướng ngay ra này này ô cái đi không xem bài cái bốc xong ai xem đang à? không bốc em luôn đi ok bốc đấy bốc như thế bốc xong thì xem bài hai chơi lỗi đòn xem bóng cây bóng ờ, cây là nguy hiểm rồi bỏ rồi đầu cái năm nước không đánh được cân một triệu sao không là hai ba bốn nhỉ bỏ bỏ ơ à. sao bỏ rồi một là cứ rực rỡ hai là cứ yeah. một tỷ thì cân rồi bỏ bỏ bỏ ngón thêm hai triệu bỏ rồi đỏ nha đỏ ăn đi chín phải ăn à chín ăn lâu tên chín thì gặp được rồi đây tôi cân đấy tôi mà không cân thì còn ăn nữa mình chín thì không gặp ai cả ăn được một mớ của chị còn gì à. nữa chị cũng hay thì chị chết nhưng còn đi cắt đi đỏ thôi cứ đừng có lật lên đấy lật chồng rồng này gà hết chưa chồng dạ. một triệu mình cho hai triệu à ừ. còn trước à nên cái nào phải to luôn nào mình đánh to luôn nào đấy à kia nhà kia đánh đi lên đường đi đưa vào rồi nè hey. đó bỏ ăn nhà kia một triệu cân rồi thêm đi thế thôi cân rồi đây không có nước cân rồi thôi bỏ Ôi rồi mấy thế rồi à mình đỏng mà mình đỏng một triệu mà chị phải hai triệu mới cân hai triệu cân bỏ một dạ, triệu vâng. hai triệu cân thôi đợi đợi họ phạt đã 3 triệu 4 triệu thêm chị 4 triệu này à em em em xem nào máu chưa bỏ 4 triệu cân sợ gì chị sợ gì đúng không sợ gì người ra người luôn cân người luôn em người đi cân ngửa em ngửa trước đi bốn điểm mày đây đây 6 điểm thôi đây lấu ba con hai rồi ba con hai bảy đỏ thế nhở ba cộng nhầm cộng nhầm thì bạn bắt tháo mình nhầm. tưởng mình mình bà có cái bài đánh, đánh láo ấy đánh láo đánh láo gì đánh láo gì thấy ba cái bài cay bài ấy tham tiền tham tiền đủ, đủ cả đủ, đủ gà chưa một tỷ tỷ bốn chả là cao đúng rồi đủ gà chưa gà rồi đấy để chơi đi triệu thêm triệu đấy hai triệu cân à hai triệu cân bò bò bò rồi thêm hai triệu tèo lắm chịu luôn cân chín cửu sơn chín mai ăn nhá đâu một bảy tám chín rồi lâu lắm mới được vắt chín đấy ba hàng chín thì nhắc người phải không sao không cho vào cao vào nó máu lửa đây như này thôi <laughs> cúc bài đây nhà hạt cái cực ừ. nào một triệu hai triệu năm trăm em dưới triệu năm trăm vào rồi cái thiếu thiếu cái cái chồng không ừ, cái này nhà kia đánh rồi bà chị đánh nha hai hai ôi giời bò là gì bò đen, đen nhá bảy đen này đầu cái nhá đầu cái nghe đủ triệu thêm 3 triệu 3 triệu rưỡi nhà này 4 triệu văn rồi anh đi ba nước bài thì đấu với ai kiếm bao nhiêu? 2, 3 triệu rưỡi 2 rưỡi cân Biết chắc tố láo rồi dạ. Ít điểm quá thì không bắt được Xem nào một điểm thật đúng không ạ thì đánh tinh nhờ không ai vào ở đen quá nãy giờ cái bán để lấy lấy cái vốn chứ còn bị kết cái bạc vậy rồi đấy nhá ừ. đánh vào vào đi anh em để ý đấy nó là hơi nhau ở cái chỗ thần thắng đúng rồi. cái là một triệu nhá một triệu không. thế mà cái lúc là bảy mình chín điểm mà mình không ăn nhỉ đen ghê bài chín điểm cũng không, không ăn là chuyện bình thường nhưng có gì đâu Tí đi chưa đi chưa đấy rồi bỏ đi đu đu đu đu quay ổng ổng trước này ổng kia lên bài này kia lên bài này đây ổng ổng bao nhiêu tôi ổng một triệu rồi tôi ổng thêm triệu nữa là hai triệu cho xem bài à, à thì được hai triệu cân mấy nhỉ cân bốn cân bốn cân cân pháp xem thế nào sống nó làm sao nha này bốn cân thêm hai triệu ôi rồi sáu triệu cân à? sáu triệu à sáu này thêm bốn nữa sao nhỉ bốn bên ngoài tổng 6 cân rồi đúng không nha thế kìa à, thêm ông thêm mấy thêm hai thôi tổng 6 à? cân tổng 6 cân tổng 6 cân chịu rồi ông là 4 à hả ông là 4 triệu cân à? chị thêm 4 đấy tôi là 6 triệu mấy cân chị thêm 4 bò à? ừ. vào phát như thế 1 2 3 gớm này 4 5 6 mãi được bàn tay đủ 6 này 1 này 2 3 này 4 này 5 này 6 đủ 6 thêm 6 bỏ đi 6 về 6 rõ ông dạ, là mấy là cân ông là sáu à, 46 là 10 triệu cân bỏ đi mấy là đâu 10 triệu cân bỏ thì thương mà vương thì là vào không thì vào Ừ. 10 triệu thôi bỏ đi. 6 thôi mà, 6 đúng không? Ui, anh bỏ đấy. Anh thêm 10 triệu anh bỏ được. 6 đúng không? 6 triệu. 6 đây nhá. Ừ. Thêm 4. 1 2 3 4 5 6 bốn em sáu nữa đi sáu à rồi sáu là cân đúng không bài này hay đấy nhỉ sáu nữa cân bài này phải nói là, là, là bài có, mấy điểm có chữ sâu đấy không cần biết là mấy điểm một chỉ cần biết hai, là bài chị lên ba bốn bài năm, này tính gì điểm 6, nữa sáu lại thêm bốn một hai nốt 5 3, triệu đi chị còn 4, 5 triệu hai kìa đây tiền của chị đây một năm hai ba bốn 5 5 triệu 2 5 triệu 2 5 triệu 2 vứt nốt ra đấy 5, 5 triệu 2 cộng với cặp ngực nhá cặp ngực cái gì cộng quả đủ quả đôi nhá đây đây xẻ ra đi ngay rồi cái gì cu ca xì đấy cu ca xì đấy cu ca xì vô vâng, bà có tiền thì để đấy đã xe mày này cu ca xì thì vẫn mua cu ca xì này chưa chưa có rô nha chưa có ăn rô là chưa to đây à, Cười tay ra bỏ cái tính hống hách đi nhá dạ, rồi thì à. lúc này kẻ lúc kia